giọt lệ này dành để mãi đây về cùng người khóc giữa đêm vui hơi đau hơi đau mà xót thương thân ai những ngày còn nồng ân ái giữa đôi ta giữa đôi ta đã bao cách biệt chung chung người thì mộng một trời cao xa người thì còn mãi trắng đôi tay nên anh nên anh đã biết được ngày nay thật lòng mình sao em gian dối để làm gì hãy nhìn một lần sau cho trên ly bôi uống đi em sao em mất lệ nhạt nhòa cuộc tình nào rồi cũng phôi pha một đường tàu biết mấy sân ga đôi ta giữa đôi ta đã bao cách biệt chung chung người thì mộng một trời cao xa người thì còn mãi trong đôi tay nên anh nên anh đã biết được ngày lòng mình sao em gian dối để làm gì hãy nhìn một lần sau chót trên ly bôi uống đi em sao em mất lệ nhạt nhòa cuộc tình nào rồi cũng phôi phai một đường tàu biết mấy sân ga xin em xem anh như một gái trên mái đâu còn xanh mà tim trắng lay chân bước thật mau đời còn gì ngày sau khi đã vắng xa nhau điệp đến tìm lan trong nỗi hoang mang nào biết người xưa có đang u sầu đời sao oan trái một vòng dây oan trái đem tình vui sầu tôi thương yêu ra trước công thiên môn buồn bã cuối đời. không nói một câu bồi hồi mà nhìn nhau lệ tuôn như sóng trào một cánh hoa thắm nhưng đời vui dập ta tới tội này điểm mang cho đến thiên thu muôn đời mà lan không trách bởi vì lan không trách em càng sầu tu Lan ơi điệp về gia đình mới Không tình yêu gì hết Sống không bằng chết Lan ơi ngày nào mình từng mơ Dệt mộng thành bài thơ Nhưng ai đâu ngờ Lan ơi mình từng chung một lối Hẹn cùng nhau tìm tới vội chôn từ đây vội chôn từ đây chùa xa chuông đổ tan sắc mong phù thế người xin hãy về nước mắt cạn khô từng kỷ niệm ngày thơ vui sống nơi đây mồ một tình yêu chết sẽ sống trăm năm để nhắc một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ người vào yêu xin nhớ học thêm chữ lời đầu không nói một câu bồi hồi mà nhìn nhau lệ tuôn như sóng trào một cánh hoa thắm nhưng đời vùi dập ta tới tuổi này đêm mang cho đến thiên thu muôn đời mà lan không trách bởi vì lan không trách nên càng sầu thương không bằng chết Lan ơi ngày nào mình từng mơ Dệt mộng thành bản thơ Nhưng ai đâu ngờ Lan ơi mình từng chung một lối Hẹn cùng nhau tìm tới xa chuông đổ tan sắc mong phù thế người xin hãy về nước mắt cạn khô từng kỷ niệm ngày thơ vui sống nơi đây một tình yêu chết sẽ sống trăm năm để nhắc một câu với nhân gian rằng vào yêu xin nhớ người vào yêu